Welcome chốt ngớ channel Quạt quạt quạt Úi ôi lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi lại với nhau đúng không Vì mình vừa có chuyến đi quân sự về Bây giờ chúng ta chính thức ngồi lại với nhau Để đàm đạo về những nhân vật Review Basta thôi Nhớ mọi người lắm Ai nhớ tôi để lại comment nha Bây giờ vào phần chính thôi Nhân vật hôm nay của chúng ta có tên là Marinette Còn gọi cách khác The Hunger Có hình tượng như là một con rối Con rối thì phải có người điều khiển Vậy ai là người điều khiển con rối này chúng ta sẽ làm rõ từ từ nha theo mô tả của con rối nó sẽ không có khuôn mặt và kết cấu của nó là từ những cái khúc xương kết nối lại với nhau chiều dài của những khúc xương này cũng rất là khác thường cánh tay của nó gần như là dài gấp rưỡi chiều dài cơ thể của con rối người ta thường nói tay dài thì cái ấy cũng dài mà cái ấy là cái gì thì các bạn tự suy nghĩ nha <laughs> ở bên ngoài của con rối được bao bọc bởi một cái lớp da mỏng màu trắng xanh. Nhìn tổng quan, chúng ta có thể thấy có 4 sợi dây kết nối vào cánh tay của con rối. Những sợi dây này là sợi dây điều khiển con rối để nó nhảy múa tùy thích. Những điều nhảy của nó rất là thu hút người xem khi những người đối diện với con rối này sẽ bị thôi miên. Người ta dần dần mất đi ý thức. Những người ở bên ngoài đi ngang qua người ta sẽ không để ý cho lắm vì cứ nghĩ con gói này chỉ là vật trang trí Halloween sớm. Vậy mục đích của con gói nó thôi miên người khác để làm gì? Để giải đáp thắc mắc này cho mọi người, chúng ta sẽ làm rõ ai là kẻ điều khiển con rối. Thì chính xác, đó chính là một con nhện khổng lồ so với những con nhện bé bé cute khác. Thì con nhện này chọn con người làm đối tượng của nó. Chi tiết cách bắt mồi của con nhện khổng lồ là như sau. Sau khi thu hút đông người xem con rối nhảy, đông y chang như lúc thầy huấn chỉ đạo đạo lý ở trên livestream vậy đó. Thì con nhện sẽ sử dụng tơ để dính và kết nối từng người lại với nhau cho đến khi đủ số lượng nó cần thiết thì nó sẽ bắt đầu kéo từng người lên để mà ăn sau khi ăn xong đủ số lượng thì những người còn sót lại họ sẽ tỉnh táo cũng sẽ không làm gì được con nhện này vì nó di chuyển rất nhanh với lại người bình thường đấu với nó khác gì lấy trứng chọi đá con nhện khổng lồ này có hai giả thuyết về sự xuất hiện của nó giả thuyết thứ nhất nghe hơi ngớ ngẩn và có một chút ngáo đá của cái tổ chức thí nghiệm Tôi xin mạng phép bắt đầu câu chuyện ngơ ngác này nha. Có một nhóm khoa học đang nghiên cứu một thí nghiệm bí mật lên lò nhện. Trong quá trình này đã xảy ra một trục trặc làm một con nhện trong những con nhện thí nghiệm đó nó bị đột biến từ thằng bé tẹo teo trở thành một con nhện khổng lồ có khả năng siêu nhiên. Vì con nhện như vậy, các nhà khoa học ngây thơ quyết định là có nên thả nó ra không tụi bay. Nhà khoa học khác liền ok thả ra đi cho vui mà bây giờ á chúng ta thả ra là đừng công khai cho ai biết nha cái các nhà khoa học ok ok đó qua cái giả thiết trên các bạn có thể thấy cái sự thông minh của cái nhà khoa học là có thể biến những con nhện bình thường thành con nhện quá vật nhưng mà xử lý một cách rất là đỉnh cao đó là thả ra ngoài cho ăn thịt người chờ gì đó giả thuyết thứ hai nghe nó hợp lý hơn nhiều con nhện này á thật sự là một con nhện siêu nhiên đến từ một cái vũ trụ khác vì nó là sinh vật đến từ vũ trụ khác nên có nhiều khả năng vượt trội như là thông minh nè thể lực nè, tốc độ nè đều vượt xa những sinh vật trên trái đất để tránh săn mồi mà bị phát hiện nên nó đã thiết kế ra một con rối để thu hút con mồi của mình. Và con rối đó thì cũng tương tự sinh mạng của nó, nếu con rối bị phá hủy, nó sẽ chết. Nói gì thì nói, giấy chùi đích làm sao gói được lửa đúng không mọi người? Chính phủ đã phát hiện ra nó, cũng đã nghiên cứu về con gói thì họ nhận thấy con gói là điểm yếu duy nhất của nó nhưng mà cái việc biết và việc làm nó lại khác nhau hoàn toàn biết nó yếu như vậy đó nhưng mà giết nó không dễ một tí nào khi đối mặt với nguy hiểm con nhện này mới bộc lộ hết khả năng của nó nó có thể sử dụng những cái chân của nó như là món vũ khí cắt tất cả mọi thứ con nhện cũng có thể phóng ra lượng axit ăn mòn màu xanh lá ăn mòn cả xe tăng và những thứ thiết bị tăng tiến nhất của con người nên việc tiêu diệt con nhện này hiện tại là bất khả thi và video đến đây là chưa kết thúc Chúng ta sẽ đến với phần trả lời comment mọi người nha Ốc sẽ lựa ra 5 comment Vì dạo này không có đủ thời gian để mà rep comment như ở trên uh, ngày xưa nữa Hiện tại mình đang khá là bận Let's go Chào mọi người Đến với chương trình trả lời comment <laughs> Đây mọi người thấy mặt thật của mình rồi đó Đó không, mình đầu chọc, mình có hai cái lỗ tai đó Đó là lý do là sao mình không có xung mà Khổ lắm Đấy, bây giờ mọi người đã thấy rồi đó, thấy không Trời ơi Mặc được chưa, được chưa Người thấy thế này được chưa Thôi mình không đồ nữa, bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên Của Nami TV Ủa, SCP là có thật hả? Sao anh kêu vào phòng của SCP-173 vậy? À, thì ờ, nó không có thật và cái câu trong cái đó đó trong kịch bản thì tất nhiên mình nói vào phòng của SCP-173 chứ không lẽ mình nói uh, động phòng cùng nó heo đúng không mọi người rồi câu trả lời thứ nhất đã hoàn thành Câu hỏi thứ hai thì của bạn à, Khải Quỳnh Quang và bạn Happy Anime uh, đều chung một câu hỏi đó là đi đâu thế ốc đi đâu vậy đó thì cái à, tình hình đó là hôm đó tôi đang đi quân sự anh em à nên là mọi người thấy bây giờ tôi đang thôi không tôi đang thổi đang thôi tôi đi 3 năm rồi tôi skip time đó à, đáng lẽ người ta đi hai năm thôi mà tôi quậy quá tôi ở lại 3 năm nữa là tôi skip time chỉ còn có khoảng gần tháng thôi <laughs> và bây giờ quay trở lại với mọi người nè Câu hỏi số 3 thì nó cũng liên quan tới cái câu chuyện là tôi đi nghĩa vụ luôn Là người yêu của anh cứ để em lo Của bạn ASDFSF à, Mình đọc cái tên à, cảm thấy mình đẳng cấp quá mình đọc được cái tên bạn đó Hay quá Thì à, tôi thì ba đời tôi không có người yêu Cho nên là khỏi lo đâu tôi tự lo được rồi Tôi lo bản thân tôi Nhá Câu hỏi số 4 Những người có triệu chứng sợ khổng lồ Có sợ đồ ăn của bà Tăng Vlog không nhỉ? của bạn Akiro Chan à, ờ, để mình chắc chân lên chán mình suy nghĩ đã à, cái này thì à, các bạn hãy hỏi những người sợ trứng khổng lồ chứ thực sự mình không có sợ mình thì à, khóa những gì nó khổng lồ lắm mọi người ạ à. giống như thứ mình có <laughs> câu thứ năm là câu làm tôi đắn đo suy nghĩ nhất trong cuộc đời này giả sử một hàng mù nhìn SCP 096 thì nó sẽ như thế nào câu hỏi này đến từ bạn lập chương kính rồi thì mình cũng có thắc mắc là người mù á có khả năng là nhìn SCP đó thì chắc không có chuyện gì nhưng mà liệu SCP đó tự nhìn vô gương và thấy nó thì nó sẽ như thế nào nhờ 096 tự nhìn vô gương thấy 096 thì 096 sẽ làm gì 096 Chà Và tôi video đến đây mới chính thức là kết thúc Tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ À biết tại sao mình để góc gì không Góc gì đã biến thái nhìn thẳng biến thái lắm mọi người ạ à. <laughs> đấy bye bye nhé